Đặc sản lợn quay Lạng Sơn thơm ngon nước tiếng xứ Lạng, đậm chất Tây Bắc. Đặc sản lợn quay Lạng Sơn nóng hổi vừa thổi vừa ăn, được tẩm ướp bởi 16 loại gia vị thảo mộc, trong đó không thể thiếu lá và quả mắc mật để tạo ra hương vị thơm ngon đúng điệu nhất xứ Lạng mà không phải ở đâu cũng có được. Lợn quay Lạng Sơn được kết hợp từ nguồn gốc lợn siêu sạch và gia vị nguồn gốc từ thiên nhiên, được thổi nóng từ bàn tay người đầu bếp lành nghề lâu năm. Khi lợn quay được đưa ra lò, ai đứng cạnh cũng có thể cảm nhận được mùi thơm nước muối. Lợn quay Lạng Sơn ăn không ấy, phù hợp với bữa cơm gia đình. Hãy đến với lợn quay Lạng Sơn để thưởng thức những món ăn gia truyền đậm chất xứ Lạng. Hãy đến với lợn quay xứ Lạng. Xin kính mời và kính mời.